Chào mừng mọi người đã đến với buổi lượt chạy của team EMC cùng với các câu lạc bộ truyền thông khác của trường đại học công nghiệp Hà Nội. Ôi trời ơi. chỗ này nhấc chiếc phone lên gọi cho 500 anh em đến đây mình cùng nhau khám phá những miền đất mới mình cùng nhau rẽ lối đi khắp phương trời còn chờ gì nữa thời thanh xuân có 你的脸，你是。 quang nhật đào quang nhật cùng nhau bao nhiêu nơi mà ta muốn thấy lỡ mai sau ngày tháng vội vai vẫn nhớ về giây phút này nơi xa xôi nào ta cũng đi thanh xuân ta đừng nên hoang phí tuổi trẻ chỉ có một lần thôi cho nên ta hãy